Tôi còn nhớ trong lần trước tôi giảng ở chỗ này Đã lấy một thí dụ Về vệ sinh ăn uống Nếu bạn thật sự hiểu được Mà giữ gìn mỗi một cơ quan Trên thân thể của mình Bạn có thể yêu thương chúng Chúng sẽ khỏe mạnh Chúng không bị tổn hại cho nên nhất định phải hiểu được có rất nhiều người không có đủ thưởng thức trong việc ăn uống đã phá hoại cha đạp chính thân thể mình phá hoại sự khỏe mạnh của các cơ quan cứ như vậy thì bạn sẽ rất dễ sinh ra bệnh cũng là hao tổn thọ mạng của bạn chúng ta có một cái thói quen rất không tốt thói quen gì vậy là thích bồi bổ thân thể bạn không bồi bổ thì không sao vừa bồi bổ thì liền có chuyện rồi những đồ bổ dưỡng đó không thể ăn một cách tùy tiện gần đây Tôi nghe Hồng Kông chúng ta Có một bà cụ hộ Pháp Họ Trần Đạo tràng ở Hồng Kông chúng ta Là do bà hiến tặng Nhiều năm bị cao huyết áp Cả thân đầy bệnh Đến khám ở một đại phu Trị bệnh cũng đỡ hơn nhiều Dường như hồi phục rồi có một hôm Bà đột nhiên đo huyết áp Huyết áp đã tăng lên cao sắp vượt quá 200 Thật đáng sợ Có một đồng tu đã đến hỏi Bà rốt cuộc đã làm những gì Mấy ngày nay bà rất bình thường Sao đột nhiên lại trở nên như vậy Bà có ăn uống gì hay không Đâu có tôi ăn uống rất bình thường mà Sau đó có người nói Bà hãy nhớ kỹ lại xem Bà nói hôm qua Tôi có ăn 10 cây Đông trùng hạ thảo Chính là 10 cây đông trùng hạ thảo Bà đã ăn ngày hôm qua Mọi người nói với bà không sai Hôm qua ăn hôm nay mới phát tác Khiến huyết áp cao Như vậy Sau này đi hỏi ý kiến bác sĩ Bác sĩ nói vấn đề phát sinh là từ chỗ này Cho nên không thể bồi bổ Cho nên dạng nhất không nên xem những đồ bổ dưỡng đó đều rất đáng quý trên nhãn mát sản phẩm nói với bạn là có lợi ích đối với cái gì có lợi ích cho dạ dày có lợi ích đối với tim mạch có lợi đối với cái gì đó tôi nhìn thấy những thứ đó tôi gọi đó là bày bưu giết người cướp của các chị bị lừa tôi thì không mắc lừa việc ăn uống khỏe mạnh nhất thì các vị hãy xem cư sĩ hứa triết Mọi người chúng ta đều đã thấy qua Năm nay đã 102 tuổi rồi Hồi tuần trước bà đã đến tìm tôi Bà mỗi ngày chỉ ăn rau xà lách Không ăn dầu Không ăn muối Không ăn đường Vì sao vậy? Những thứ đó đều không sạch sẽ Khỏe mạnh nhất là Xà lách Bạn hãy xem Trâu bò dê ngựa Chúng khỏe như vậy Chúng không có ăn dầu mỡ Chúng cũng không ăn muối Nếu như đem năm loại gia vị Điều vị này ngày ngày ép cho chúng ăn Thì chúng sẽ không còn sức lực gì nữa Chúng cũng không thể làm việc được Ăn uống khỏe mạnh nhất Chính là ăn uống tự nhiên nhất Tâm lý khỏe mạnh nhất Chính là tâm thái hồi quy đại tự nhiên đối người đối sự đối vật tất cả đều không tính toán à, tất cả đều không chấp trước đều không phân biệt thân tâm của bạn hoàn toàn thả lỏng hoàn toàn tự tại không có âu lo không có phiền não không có dính mắc bạn nói xem tự tại biết bao Hoàn toàn trở về với đại tự nhiên Vậy thì thọ mạng của bạn sẽ rất dài Cho nên mỗi một người chúng ta Tại thế gian này Giữ gìn thân tâm khỏe mạnh Sống được một hai trăm tuổi là bình thường không thể nói già rồi thì thế lực không còn nữa Càng già thân thể càng tốt Già rồi mà thân thể không tốt Là bạn không có tu hành Không có tu hành Là bạn không có tu sửa cái tư tưởng Hành vi sai lầm của chính bạn Đây gọi là không tu hành bạn có thể thường xuyên chú ý tư tưởng hành vi trong cuộc sống của bạn mà tu sửa những sai lầm trở lại bạn nhất định sẽ được khỏe mạnh sống lâu người xưa nói càng già càng dẻo dai ý nghĩa của những chữ này rất sâu sắc càng già càng cường tráng càng già tinh thần càng tốt thế lực càng tốt vừa có trí huệ vừa có kinh nghiệm không thể nào già mà hồ đồ vậy thì hỏng rồi vậy thì hoàn toàn đã sai chúng ta tu là tu cái gì bất luận tại gia xuất gia tới chúng đệ tử phật môn chúng ta phải nên biết được công phu tu hành của chúng ta là ở đâu thân thể chính là tấm bản hiệu tôi đã bốn năm chưa tới nước mỹ bây giờ đến mỹ đi thăm các lão đồng tu so sánh với họ xem là bạn già rồi hay là tôi già đây chính là dạy họ là giáo hóa họ các vị tu hành mà không có chăm chỉ làm chăm chỉ làm thì chí ít cũng không có thua tôi bạn không có làm nghiêm túc cho nên bạn không được như tôi chí ít là tôi không có bệnh bạn có bệnh bạn phải uống thuốc bạn phải đi khám bác sĩ chỉ điểm này thì bạn không bằng tôi rồi thể lực của bạn tinh thần của bạn không bằng tôi bạn không có tu hành cho nên những sự việc này không thể làm giả được nhưng mà vẫn có một số người làm giả tạo Họ sao lại thị hiện như vậy Tôi nghe nói Có một vị hòa thượng quanh năm mắc nhiều thứ bệnh Ông vô cùng tự bi Đem tội của chúng sanh gánh lên hết người của ông Thật là quá giỏi Pháp sư tịnh không một chút lòng từ bi cũng không có Tội của chúng ta ông không gánh chút nào những lời này nghe qua dường như rất có đạo lý vì vậy mong rằng người nghe được phải cẩn thận không nên để cho thuật che mắt này lừa gạt chúng ta tại vì sao không làm sự thị hiện trực tiếp phật bồ tát tại thế gian này làm ra các sự thị hiện đều không nhất định nhưng mà các ngài có cái nguyên tắc là tùy bệnh mà cho thuốc bệnh của chúng sanh là ở tại chỗ nào dùng phương pháp gì để giúp đỡ họ đói bệnh bốc thuốc thuốc đến liền khỏi bệnh tất cả chúng sanh quả thật đều có nghiệp chướng nghiêm trọng nghiệp chướng người khác có thể gánh thay hay không chúng ta đọc thấy ở trên kinh phật nói không thể gánh thay phật cũng không thể gánh giác thay phật năm xưa tại thế đã biểu diễn cho chúng ta xem dòng tộc thích ca bị vua lưu ly tiêu diệt Thích Ca Mâu Ni Phật có thể giúp đỡ họ được không? Nhìn thấy gia tộc bị người ta tiêu diệt Mà không biết phải làm sao Tôn giả một kiền điên Có lòng từ bi Đã đem gia tộc của Phật Ngài dùng thần thông Đem họ để vào trong bát của mình Đem bát đó mang lên không trung để tránh cái kiếp nạn này sau đó quay xuống nhìn lại thì trong cái bát bên trong bát chỉ toàn là máu ngài mới hiểu được nghiệp báo của chúng sanh oai thần của phật bồ tát không thể giúp được gì phật không thể chuyển định nghiệp của chúng sanh phật giúp đỡ chúng sanh là dạy bảo Vậy bạn cách chuyển như thế nào Bạn chịu chuyển thì sẽ chuyển trở lại Vì sao vậy? Bạn tự mình làm Gọi là tháo chuông Cần phải có người buộc chuông Bạn tự mình tạo nghiệp Thì bạn tự mình hóa giải Vậy thì đúng rồi Người khác chẳng thể giúp được gì vì thế chúng ta nói đến bệnh có ba loại bệnh tật vì mặt sinh lý chỉ cần bản thân chúng ta chú ý giữ gìn sức khỏe thì có thể tránh được ăn uống phải đặc biệt chú ý thuốc không thể uống một cách tùy tiện chúng ta còn có một cái bệnh đó là bản thân biết được loại thuốc gì tốt thì sẽ giới thiệu cho người khác bệnh của người ấy có giống với bệnh của ta hay không dù chữa bệnh như nhau Thì thể chất có giống nhau hay không Thể chất không giống nhau Thì vẫn là không thể đạt hiệu quả Cho nên Bệnh gì mặt sinh lý Nhất định phải hỏi ý kiến bác sĩ Để họ đưa ra Một số phương pháp ăn uống mà tham khảo Họ có thể giúp đỡ bạn Đây là bệnh gì mặt sinh lý còn quán thân trái chủ tìm đến trên thân bạn Là ma quỷ theo thân vì này thì bác sĩ cũng hết cách Phật thì có cách Bệnh gì mặt sinh lý Thì Phật không có can thiệp Nhưng mà loại bệnh do quan thân trái chủ Bác sĩ không có cách Phật thì có cách Phật dùng cách gì vậy? Điều giải Hòa giải cho hai bên Nếu như đối phương tiếp nhận Họ sẽ rời khỏi thì bệnh liền hết Các vị xem thấy trong Phật môn Có từ bi tam muội thủy xám Ngô Đạt Quốc Sư bị một nhọt hình mặt người Đó là quan gia trái chủ theo thân Đó là muốn lấy mạng của ông Đến để báo thù Tôn giả Kanaka đã quá dạy cho ông Họ tiếp nhận Liền rời khỏi Một nhọt mặt người liền mất đi vì vậy Phật có thể giúp đỡ chúng ta trị bệnh Thì chỉ có một loại này Hiện nay có rất nhiều người Bị những thứ không sạch sẽ theo thân Chúng ta ở trên Phật đường Vì họ tụng kinh Vì họ làm việc tốt Hồi hướng cho họ Nếu mà họ tiếp nhận được Thì họ sẽ đi Bệnh của bạn sẽ liền khỏi Loại thứ ba thì rất phiền phức bệnh nghiệp chướng đã không phải do sinh lý cũng không phải quan gia trái chủ nghiệp chướng tạo tác cái tội nghiệp đã quá nặng rồi cái tội nghiệp này hơn một nửa là tạo trong đời trước đời này phước báo của họ hưởng hết thì nghiệp chướng liền hiện tiền cho nên phật thường hay khuyên bảo chúng ta phải quý tiết phước báo phải bồi phước không nên xem thường hai câu nói này nó rất quan trọng hạnh phúc của một người là ở những năm cuối đời khi bạn còn là thanh niên trai trẻ bạn hữu phước báo thì những năm cuối đời không còn phước báo thì thật đáng thương phước báo chân thật là ở lúc cuối đời cho nên khi còn là thanh niên trai trẻ thì phải tiết phước phải biết bồi phước mong đem phước báo để dành cho lúc cuối đời có phước thì sẽ không có những bệnh nghiệp chướng này hiện tiền người hưởng hết phước báo thì bệnh nghiệp chướng liền hiện tiền hiện tại mọi người gọi là bệnh người già chẳng hạn như chứng mất trí nhớ của người già đều là thuộc về loại bệnh nghiệp chướng này bác sĩ cũng định bó tay phật bồ tát cũng giúp không được nhưng mà có phương pháp trị không? Có Phật thì môn trung hữu cầu tất ứng Là phương pháp gì vậy? Phật dạy bạn sám trừ nghiệp chướng Chỉ có chính bạn thật sự sám hối Thật sự sửa chữa lỗi lầm Thật sự ăn năn hối lỗi Thật sự hồi đầu Bệnh đó của bạn có thể cứu thường là những bệnh có hại này không những thân thể đau đớn liên lụy người nhà mà còn phải bỏ ra một số tiền thuốc tương đối lớn cho nên cần phải tỉnh ngộ đem số tiền mua thuốc men này đi làm sự nghiệp từ thiện thì bệnh của bạn sẽ khỏi bạn phải hiểu được cái đạo lý này đem hết tiền thuốc men quyên góp để làm việc tốt sau đó sẽ dẫn đến hai kết quả nếu như thọ mạng của bạn còn thì bệnh của bạn sẽ khỏi nếu như thọ mạng của bạn đã hết thì bạn sẽ ra đi rất an lành không bị bệnh khổ dày dò nhà phật nói lý lý cùng sự tương ưng chúng ta phải tin tưởng tin sâu không nghi giáo huấn của phật đà là giáo huấn chân thật cái đạo lý này chân tướng sự thật chúng ta nhất định phải hiểu phật nói với chúng ta phật bồ tát không sanh không diệt mỗi người chúng ta thì có sanh có diệt không không có Thí dụ như già rồi chết Bạn ở quả địa cầu này chết rồi Thì đến quả địa cầu kia lại sinh ra Sanh diệt Thì là cái thân này Cái thân bằng thịt Linh tánh thì không sanh không diệt Điều này nhất định phải hiểu Hiện tượng sanh diệt này Của tất cả chúng sanh Chỉ là thay đổi cái thân thể này mà thôi Giống như chúng ta mặc quần áo vậy Quần áo mặc cũ rồi Rách rồi Không cần nữa phải thay bộ đồ mới Cho nên Thân này không phải là ta Điều này nhất định phải hiểu Thân không phải là ta Linh tánh mới là ta Ta không sanh không diệt Nếu thân này là ta Tốt vì thân này chết đi Thì chẳng lẽ ta không còn hay sao Làm gì có đạo lý này chứ Thân thì có sanh diệt Linh tánh thì không có sanh diệt Không có sanh diệt Thì có thân thể của bạn Linh tánh vĩnh viễn là bất sanh bất diệt Ở trong Trung Quán Luận miêu tả rất hay Không đến không đi Không thường không đoạn không cấu không tịnh Đây là linh tánh Linh tánh Thì không thêm bất cứ điều gì Nhưng mà linh tánh mê rồi Khi đã mê rồi Thì biến hiện tượng này thành lục đạo Họ giác ngộ rồi Giác ngộ rồi thì thành nhất chân pháp giới Cho nên cái thế giới này là giả Không phải là thật Tùy theo ý nghĩ của chúng ta thay đổi Niệm của chúng ta là giác Thì cái thế giới này là nhất chân pháp giới Chính là thế giới cực lạc Niệm chúng ta mê Thì đó là mười pháp giới Chính là tam độ lục đạo Cho nên nó không phải là thật Điều này Phật thường nói ở trên kinh Nhưng mà chúng ta cũng thường nghe đến quen thuộc rồi Nhưng tại vì sao nó vẫn chưa khởi tác dụng Chúng ta không được thọ dụng sai là sai ở chỗ này phật nói với chúng ta nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh tất cả pháp nói từ phương diện lớn thì nó là vũ trụ thập phương hàng hà xa thế giới phương diện lớn là nói từ chỗ này nó nhỏ thì nhỏ như vi trần Chính là đem hết thảy tất cả dạng sự dạng vật Trong vũ trụ bao gồm trong đó Không bỏ sót cái nào Nó làm sao có được vậy Là do tâm tưởng mà sanh ra Trong tâm của bạn nghĩ thiện Thì nó sẽ biến ra cảnh giới thiện Trong tâm nghĩ ác Thì sẽ biến ra cảnh giới ác Trong tâm nghĩ thiện nghĩ ác Cái tâm này là vọng tâm Không phải là chân tâm Chân tâm không có ý nghĩ Ở trong giáo lý đại thừa Phật thường nói Chân tâm ly niệm vĩnh viễn không khởi ý niệm đó là chân tâm cho nên phàm cùng thánh khác nhau một câu nói thì có thể nói được rõ ràng minh bạch chư phật như lai ở trong tất cả cảnh giới không khởi tâm không động niệm không phân biệt không chấp trước đây là chư phật như lai chúng sanh ở trong lục đạo không những là lục đạo mà bao gồm cả mười pháp giới hoặc là phàm hai thánh ở trong mười pháp giới Phàm là phàm phu sáu cõi Họ có hiện tượng gì? Là khởi tâm động niệm Phân biệt chấp trước Đây gọi là phàm Khác nhau là ở chỗ này Nếu như phàm phu Ở trong lục đạo chúng ta Đương nhiên là cảnh giới sáu căn Tiếp xúc với cảnh giới sáu trần Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước Thì bạn đã thành Phật rồi Một câu nói rất là rõ ràng Rất là minh bạch Bạn không có cái năng lực này Cho nên Phật phân thành ba giai đoạn để nói Trước tiên về bạn không chấp trước Không chấp trước với tất cả Pháp Buổi chiều hôm nay Có đồng tử Úc Châu gọi điện thoại nói với tôi Nói có người đặt chuyện gây sự quỷ bán ông Nói những lời lẽ không hay Ông rất tức giận Tôi nói với ông Tôi nói ông là phàm phu trong tam độ lục đạo Ông nghe xong thì hỏi gì sao vậy Tôi nói ông vẫn còn tức giận Ông nói làm sao mà không giận được chứ Tôi nói người ta mắng người khác Thì tại sao ông không tức giận Người khác thì đâu phải là tôi Cái thân này không phải là mình Họ mắng mặt họ Không liên can gì với linh tánh của ta Trong linh tánh của ta không khởi lên một niệm nào Vì sao là như vậy Bởi vì bạn chấp trước cái thân này là chính mình Bạn chấp trước cái tên này chính là mình Người chấp vào cái tên mà mắng bạn Họ kêu tên của người khác Thì bạn không phản ứng nữa Điều này đã thấy rõ là bạn có chấp trước hay không Chỉ cần không chấp trước Thì vấn đề gì cũng đều không có Bạn vừa chấp trước thì có phiền phức Người chấp trước thì không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi Sáu cõi luân hồi là do chấp trước và sanh ra Ta không còn chấp trước nữa Bạn có kêu tên ta mà mắng Người cùng tên cùng họ rất nhiều Ta đâu biết bạn mắng ai cái gì mà tự mình lại thừa nhận chứ Con người sao mà ngốc như vậy Không việc gì Việc gì cũng không có Cho dù họ có lấy roi đánh bạn Thân không phải là ta Quá nhiên thân này không phải là ta Có đánh thì bạn cũng không bị đau Bị đánh tại sao bị đau thân là ta Điều này phiền phức rất lớn Nếu bạn không tin thì bạn thử xem Bộ Kinh Kim Cang mọi người đều đọc đến thuộc lòng Những nhục tiên nhân bị vua ca lợi cắt xẻo thân thể Người thông thường nói là đau đớn không chịu nổi Những nhục tiên nhân bị vua ca lợi Dùng dao cắt từng miếng từng miếng thịt Ông không hề đau đớn Tại vì sao ông không bị đau gì? Vì thân không phải là ta Bạn tha hồ mà cắt Bỏ chấp trước thì được tự tại Bỏ chấp trước thì ra khỏi luân hồi Cớ gì phải chấp trước chứ Lần này ở Úc Châu Địa Bình Tôi cũng đã làm Thí nghiệm Làm thí nghiệm gì vậy Không chấp trước Bởi vì lúc tôi bị bệnh Có người chấp trước nhanh chóng Đi tìm bác sĩ Phải có uống thuốc Nếu bạn không tìm bác sĩ Không uống thuốc Thì bệnh sẽ không hết Tôi không đi khám bác sĩ Cũng không uống thuốc Nghỉ ngơi vài hôm Thì bệnh tự nhiên sẽ hết Nếu như bạn chấp trước Đã sanh bệnh rồi Thì không vào bệnh viện thì không được Không đi khám bác sĩ là không được Vậy thì bạn không thể không đi khám Nếu như bạn không đi khám thì bệnh sẽ của bạn nghiêm trọng Bạn sẽ không hết bệnh Trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi Đã làm thí nghiệm Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh Tôi không muốn bị bệnh Chúng tôi muốn sớm hồi phục sức khỏe Cảnh chuyển theo tâm Chúng ta đem cái ý niệm này chuyển thành cái ý khỏe mạnh không nên có suy nghĩ tôi bị bệnh rồi Không có bệnh Bệnh sẽ không có Vì sao gì mà nghĩ đến bệnh Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh Tưởng bệnh thì bệnh làm sao mà không có bệnh chứ Nghĩ già thì liền già Nghĩ chết thì không chết cũng không được Cho nên tâm lý phải khỏe mạnh Tâm lý khỏe mạnh Thì sinh lý của bạn nhất định khỏe mạnh sinh lý là phụ thuộc vào tâm lý nó là tùy theo tâm mà chuyển chúng ta không thể không hiểu cái đạo lý này chúng ta học phật vì sao không khai ngộ vì sao không được nhất tâm vì sao tham thiền không thể kiến tánh khoan nói đến kiến tánh thậm chí ngay cả thiền định cũng không đạt được Nguyên nhân là có ma chướng. Vì ma chướng đã chướng ngại chúng ta, khiến chúng ta niệm Phật không khai ngộ, tham thiền không kiến tánh. Mọi người sẽ hỏi, vậy vì là ma? Những ma chướng nào làm chướng ngại chúng ta? Kinh Bát Đại Nhân Giác nói với chúng ta, ma được chia thành bốn loại. Tiếp theo tôi xin giới thiệu đơn giản về bốn loại ma chướng cho chư vị đồng tu. Loại ma chướng thứ nhất là ngũ ấm ma. Thế nào là ngũ ấm ma? Chính là thân tâm của chính chúng ta. ngũ ấm chính là thân tâm của chúng ta. Tứ đại, đất, nước, gió, lửa. Do chúng duyên hòa hợp tạo thành nhục thân này của chúng ta. Thọ tưởng hành thức là vọng tâm của chúng ta, không phải chân tâm. Chúng ta một ngày từ sáng đến tối suy nghĩ lung tung, đó chính là ma cảnh. Có bao nhiêu người có thể nhận thức được thân tâm này chính là ma chướng? Chúng ta không nhận thức được như vậy. Chúng ta xem thân này, xem thân do tứ đại giả hợp này là vật quý báu. Hết mực quan tâm, yêu thương, bảo vệ thân tâm. Mỗi ngày nghĩ cách làm thế nào để bảo dưỡng, vọng tưởng trường sanh bất lão. Do đó, đủ loại thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, cũng từ đó mà sinh ra. Còn có đủ loại danh mục, dụng cụ bảo vệ sức khỏe, vân dân. Tôi nói đoạn này, tôi biết mình chắc chắn sẽ bị mắng, đắc tội với người, đúng không? Người ta sẽ nói đâu ra bà lão nói lung tung như vậy, chúng tôi bán những mặt hàng này cho ai? Tôi không ảnh hưởng việc buôn bán của quý vị, nhưng tôi phải giảng rõ cho đồng tu của tôi. Bởi vì tôi biết, rất nhiều đồng tu lớn tuổi, những lão Bồ Tát bên cạnh tôi, về hưu nhiều năm rồi, đã 70-80 tuổi, tiền lương của họ không cao. Dù tiền lương hưu ít ỏi, nhưng bao năm qua họ đều mua sản phẩm dinh dưỡng, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ sức khỏe và còn những thứ gọi là thuốc nữa. Những lão Bồ Tát này thật sự khổ không nói nên lời. Họ đều mê cả. Tôi có một đồng nghiệp lớn tuổi. Sau khi về hưu, ông mê những sản phẩm dinh dưỡng sản phẩm và dụng cụ bảo vệ sức khỏe. Ông không những xem TV mà còn có máy nghe phát thanh nhỏ. Từ đó, ông cũng có thể nghe, nghe thấy có sản phẩm gì mới, thì lập tức bảo bà xã hoặc con cái mua cho ông. Bởi vì lão huynh đó của tôi, ở cơ quan là cán bộ cấp trung, hết sức thông tình đạt lý, là một lão huynh rất hiểu lý lẽ. Kết quả, ông mê những thứ đó. Hiện vợ của ông và những người con không biết làm sao, khuyên thế nào cũng không được. Nếu không mua thì ông sẽ tức giận. Sản phẩm dinh dưỡng, sản phẩm bảo vệ sức khỏe đều mua về chất đóng. Có thứ cũng chưa hề động đến. Sau khi tôi đến thăm thì vợ ông nói rằng Cô Tố Dân, hãy khuyên anh của cô đi. Chúng tôi ai nói ông ấy cũng không nghe. Sau đó tôi đã nói với ông ấy, anh là người thông tình đạt lý, vì sao lại mê những thứ đó? Hồi nãy hỏi tôi, Tổ Vân à, những thứ này thực vô dụng sao? Tôi nói, nếu anh đã hỏi thì tôi nói thật với anh là chúng vô dụng. Trước giờ tôi không dùng những thứ này. Ông ấy nói, vậy được, sau này anh sẽ không mua nữa. Là như vậy đó. Có con trai của một lão đồng tu nói với tôi. Dì Lưu ơi, xin giúp con, khuyên cha mẹ con. Đừng mua nhiều sản phẩm dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe được không mà? Anh ấy nói, Chúng con là con cái, không tiện nói. Nói nhiều thành ra bất hiếu, nói ít thì cha mẹ không nghe. Sau đó tôi thật sự đã nói với hai ông bà, quả thực có hiệu quả. Ông ấy nói với tôi, Đỗ Vân, hãy yên tâm, từ nay trở đi anh sẽ không mua những thứ này nữa. Đó là vì sao vậy? Chẳng phải cũng là vì thân thể này sao? Để thân tâm của chúng ta khỏe mạnh đó sao? Thực tế, dùng những thứ này không có tác dụng khiến thân tâm khỏe mạnh là bao. Tôi không thể một lời phủ định tất cả với mọi người. Chúng chẳng có tác dụng nào, nhưng thật sự tác dụng chẳng là bao. Cho nên sở dĩ tôi nói những điều này ở đây là để khuyên những lão đồng tu của tôi làm sao đối xử với thân thể của mình cho đúng. Quý vị vọng tưởng cầu trường sinh bất lão liệu có được hay không? Hồ to, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế như thế nhưng có hoàng đế nào vạn tuế đâu. Sanh tử là quy luật tự nhiên, là một loại luân hồi, phải vậy không? Quý vị hiểu rõ vấn đề này rồi, thì quý vị sẽ giải quyết được nó. Không phải tôi bảo mọi người không được ái hộ thân thể này, mà quý vị yêu thương giữ gìn thế nào cho đúng. Quý vị không được chà đạp thân thể này, bởi vì chúng ta vẫn phải mượn giả để tu chân phải ái hộ thân thể, nhưng dùng cách nào ái hộ? Việc này phải hiểu cho rõ ràng. Cho nên, các vị lão Bồ Tát, xin hãy nghe lời khuyên, không nên mê mãi chẳng giác ngộ. Nhất định không được nghe gạt, chẳng nghe khuyên. Đây là loại ma thứ nhất, ngủ ấm ma. Loại thứ hai là phiền não ma mọi người chúng ta đều đích thân cảm thấy phiền não của chúng ta là quá nhiều, quá nhiều. Phiền não là tham sân si mạng, thần kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, kiến tư phiền não, chính là ma. Cho nên ma ở đâu? Ma không ở bên ngoài, mà ở trong thân chúng ta. Ma vương là ai? Trước tiên phải nhận rõ ma vương. Ma vương là tham sân si. Chúng ta hay gọi là tham sân si. Ba loại này là ma vương. Chúng ta mỗi ngày đều ở chung với ma vương. Dĩ viễn không thoát được bàn tay của ma. Nếu quý vị không buông xuống, không nhìn thấu, thì ba loại ma vương này vĩnh viễn sẽ theo bên cạnh quý vị. Chúng sẽ không rời khỏi quý vị. Vì chúng không rời khỏi quý vị, nên quý vị không thoát khỏi bàn tay của ma. Đây là loại ma thứ hai. Loại ma thứ ba là tử ma. Ai ai cũng đều phải trải qua. Tôi đã thấy rất nhiều. Người sắp giảng sanh đều sợ chết. Nhưng ai cũng phải qua cửa ải này. Nếu quý vị học Phật, học rõ rồi, người học Phật không có sanh tử, mà đó là một quá trình chuyển đổi. Nếu quý vị không học Phật, không hiểu rõ đạo lý này, thì quý vị sẽ chấp chặt vào này là sanh, kia là tử. Đối với cái chết tất nhiên sẽ khủng khiếp, sợ hãi. Tu hành công phu chưa thành tựu mà thọ mạng hết rồi, Việc này chẳng phải dùng ý chí của quý vị là có thể chuyển đổi được đâu. Dù nói tôi không muốn chết, nhưng khi thọ mạng hết thì quý vị cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Quý vị không thể làm khác được. Đây là đại chướng ngại. Cho nên tử ma là đại chướng ngại của người tu hành chúng ta. Cũng là đại chướng ngại của việc chúng ta thành Phật. Ba loại ma phía trên ngũ ấm ma, phiền não ma, tử ma. Ba loại này thuộc về bản thân chúng ta. Còn có loại thứ tư là thiên ma. Thiên ma là chỉ cho hoàn cảnh chướng đạo bên ngoài. Thích Ca Mâu Ni Phật khi thị hiện hàng ma là thiên nhân thị hiện đến dụ hoặc ngài. Khi quý vị thật sự muốn thoát ly tam giới, thì thiên ma sẽ đến dụ hoặc quý vị. Hiện nay chúng ta nói, không cần đến thiên ma, mà ma người cũng đủ rồi, có phải vậy không? Ma người mà chúng ta chưa đột phá được, đừng nói đến thiên ma. Người thế gian, mỗi ngày nghĩ đủ mọi cách dụ hoặc quý vị. Còn cần đến thiên ma làm gì nữa? Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần. Có thứ nào không đang dụ hoặc quý vị chứ? Ví dụ như khi quý vị bước ra ngoài nhìn thế giới phồn hoa, nhìn thấy thứ này rất đẹp, còn muốn xem tiếp nữa. Thấy cô gái đẹp thì nhìn chăm chú. Có hiện tượng này không? Vậy quý vị bị dụ hoặc rồi. Ví dụ tai nghe âm nhạc, cảm thấy bài này rất hay, tiếp tục nghe, thì quý vị lại bị dụ hoặc rồi. Ví dụ thấy người khác ở nhà đẹp. Trong lòng quý vị rất hâm mộ, thậm chí không ít lần khởi chút đố kỵ, quý vị lại bị dụ hoặc rồi. Nhìn thấy con người ta học trường tốt, quý vị lại đố kỵ người ta, lại hâm mộ người ta, về nhà trách con của mình. Con xem con kìa, con có bằng ai đó ai đó, khiến cho trẻ nhỏ phiền não, mà người lớn cũng phiền não. Vậy chẳng phải quý vị lại bị dụ hoặc rồi sao? Cho nên nói, mà ở khắp mọi nơi, hoàn cảnh xung quanh khắp nơi đều có ma. Muốn tu hành, có thành tựu. Quý vị không vượt qua được khảo nghiệm của ma, thì quả thật sẽ rất khó phiền não bên trong không khắc chế được, dụ hoặc của tài sắc danh lợi ở bên ngoài. Bốn đại ma vương này, quý vị có năng lực rời xa được không? Bốn đại ma này, nếu quý vị dính vào một thứ, thì quý vị tiêu rồi. Bản thân chúng ta hãy kiểm nghiệm một chút. Tài, sắc, danh, lợi. Quý vị có dính chút nào không? Cho nên tôi xin nhắc lại với các đồng tu và cư sĩ hộ pháp bên cạnh tôi. Nhất định phải xa lìa những thứ này. Chúng là đại ma chướng ngại quý vị thành Phật. Có thể hiện nay chúng ta khoan nói gì khác, chỉ nói đến tiền thôi. Thì có bao nhiêu người vượt qua được? Giận có rất nhiều người yêu tiền. Chúng tôi không nói thích tiền là không tốt, tiền có cần hay không? Cần. Quý vị phải sống, phải trang trải cuộc sống, nên không thể thiếu tiền được. Thế nhưng chúng ta không được tham, không được tham, không biết chán. Phía sau tài là sắc, danh và lợi. Sự dụ hoặc nào cũng rất khó thoát khỏi. Phải xem định lực và huệ lực của quý vị rốt cuộc đã đến trình độ nào. Cho nên tôi nói với đồng tu, bốn loại ma này Chúng ta nhất định không được dính vào một thứ nào. Dính vào một chút là quý vị tiêu ngay. Tôi xin nói lại câu này, quý vị sẽ tiêu ngay. Cho nên quý vị đồng tu nhất định phải đề cao cảnh giác. Bất luận là chúng xuất gia hay chúng tại gia, cũng phải đề cao cảnh giác. Nếu mục tiêu của quý vị là cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc, thì bốn loại ma này quý vị tuyệt đối không được thân cận. Nhất định phải lìa xa. Dùng gì để xa lìa chúng? Chúng ta phải dùng giới định huệ, tam vô lậu học, hàng phục các ma chướng, tham sân si mạng nghi. Dùng giới định huệ để hàng phục những ma chướng này. Tiếp theo xem trữ công đức. Trữ là tích trữ. Công đức này rất khó tích trữ. Nhà Phật thường nói, lửa thiêu rừng công đức. Nghĩa là công đức giống như một khu rừng. Trồng lên rất khó khăn, nhưng thiêu rụi thì rất dễ dàng. Một ngọn lửa là thiêu sạch hết. Đồng tu chúng ta có thể đều cảm nhận như thế. Vì sao Lão Pháp Sư lại nhắc nhở chúng ta nhất định không được để lửa thiêu rừng công đức. Bởi vì quý vị đã vất giả, tích lũy những công đức đó. Nhưng tức giận một lần, nổi giận một lần, thì tất cả công đức đều bị đốt hết, đều biến thành số không. Quý vị phải làm lại từ đầu. Tiếp tục tích chứa đến một mức nào đó, quý vị lại nổi nóng một lần, rừng công đức lại bị thiêu rụi. Đến sau cùng, có thể rừng công đức của quý vị chẳng còn chút nào, chỉ còn con số không. Quý vị học Phật nửa đời, một đời chẳng phải là uổng phí sao? Từ ý nghĩa này mà nói, ý nghĩa chân thật của công đức, trữ công đức, là muốn chúng ta đoạn trừ sân khỏe, đoạn tham, tu bố thí, trì giới là tu công đức, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định có thể giữ gìn công đức. Hai câu sau rất quan trọng. Tôi xin nói lại lần nữa. Đoạn tham, tu bố thí, trì giới là tu công đức. Nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định có thể giữ gìn công đức. Nếu quý vị tu công đức mà quý vị không nhẫn nhục, không tinh tấn, quý vị không có thiền định thì công đức của quý vị sẽ mất, không giữ gìn được. Phước điền là gì? Phước điền là bố thí, là trì giới. Ở thế gian, người thế nào có phước? Người trì giới có phước. Theo cách nói dân gian, thì người tuân thủ pháp luật có phước, người chịu bố thí có phước. Thị phước điền là trước khi tu huệ phải tu phước. Bắt đầu tu phước từ đâu? Bắt đầu tu từ tịnh nghiệp tam phước. Theo thứ tự này, tu phước nhất định phải tu huệ. Vậy bắt đầu tu phước từ đâu? Bắt đầu tu từ tịnh nghiệp tam phước. Mọi người đều rất quen thuộc tịnh nghiệp tam phước Tôi xin nói lướt qua một chút để mọi người ôn tập lại một lần. Phước thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Phước thứ nhất là phước báo nhân thiên. Phước thứ hai là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới bất phạm oai nghi. Phước này là phước báo của nhị thừa A-la-hán và Bích Di Phật. Phước thứ ba là phát Bồ Đề Tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, quyến tấn hành giả. Đây là phước báo của Bồ Tát. Ba phước này có sự khác biệt. Thứ nhất là phước báo trời người. Phước thứ hai là phước báo của nhị thừa, A-la-hán và Bích Chi Phật. Phước thứ ba là phước báo của Bồ Tát. Việc này rất quan trọng. Chúng sanh trong chính Pháp giới, có ai mà không muốn thọ mạng tự tại đâu? Thọ mạng tự tại chính là trường sanh bất lão. Nếu sống lâu mà lại già nua thì không có ý nghĩa gì không già, thọ mạng tự tại, trụ thế tùy ý. Ngài ở thế gian này, muốn trụ bao lâu thì trụ bấy lâu. Phàm phu chẳng phải cũng muốn trụ thế theo ý mình đó sao? Thế nhưng không làm được, bởi vì phàm phu bị nghiệp lực lôi kéo, nghiệp lực lôi đi. Mọi người đều biết nghiệp lực và nguyện lực không như nhau. Phật Bồ Tát là nguyện lực, còn phàm phu chúng ta là bị nghiệp lực lôi kéo. Nếu chúng ta có thể khiến nguyện lực của chính mình siêu vượt nghiệp lực của chính mình, đó là thế nào? Đó là thừa nguyện tái lai. Chẳng phải nhất định đến thế giới Tây Phương cực lạc, sau đó quay trở lại mới gọi là thừa nguyện tái lai. Thực tế chính là ngay lúc này. Nếu nghiệp lực lôi kéo Vậy thì không tự tại rồi. Quý vị nói thì không tính, không phải do ý chí của quý vị mà chuyển đổi được. Cũng chính là nói quý vị không làm chủ được mình. Đến lúc Diêm Vương vừa gửi thông báo, quý vị sẽ không dám không đi trình diện. Quý vị cũng không thể không đi trình diện. Cho nên mong rằng mọi người phải phát nguyện. Nguyện lực phải làm chủ thì mới tự tại. Tôi ở thế gian này muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu. Làm thế nào phát nguyện? Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói rất tường tận, rất rõ ràng, rất thống triệt. Mọi người hãy đọc Kinh Vô Lượng Thọ thì biết được. Đây là thứ nhất, mạng tự tại. Mọi người đều <laughs> muốn cầu được thọ mạng tự tại. Làm sao để cầu? Có phương pháp từ trong Kinh Vô Lượng Thọ mà tìm đáp án. Đây là tự tại thứ nhất. Tự tại thứ hai là tâm tự tại. Chính là trong Kinh Kim Cang nói Tam tâm bất khả đắc Trong tâm không có vọng niệm Không có vướng bận Không có chấp trước Thì mới có thể tự tại Tâm của chúng ta không tự tại Nguyên nhân là gì? Cả ngày nghĩ tưởng lung tung Những việc canh cánh trong lòng Quá nhiều quá nhiều Đối với những người lớn tuổi như chúng ta mà nói, thì phần lớn là dính mắt con cháu. Kỳ thật, những bận tâm dính mắt lo lắng này chẳng có ích lợi gì cả. Việc này không giúp được con cháu quý vị. Tại vì sao? Bởi vì đều là giả. Lại nói, con cháu tự có phước của chúng. Đừng làm trâu ngựa cho cháu con. Rất nhiều vị lớn tuổi chúng ta đều biết hai câu nói này. Nói thì biết nói, nhưng đến khi đụng chuyện thì không xong rồi, vẫn phải làm trâu ngựa cho con cháu. Ví như hiện nay, những người lớn tuổi chúng ta, độ tuổi quá 70 rồi, xem như đỡ một chút. Còn như những người nhỏ tuổi hơn tôi, người 50-60 tuổi, tức là vừa vừa không lớn cũng chẳng nhỏ khoảng thời gian trước đây tôi giao lưu với mọi người đã nói về những ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại trẻ tuổi những người này hiện nay đang trong giai đoạn bận rộn vất vả nhất của họ họ đã nuôi nấng con cái của mình khôn lớn thành gia lập nghiệp rồi nhưng không có cơ hội để nghỉ ngơi Thế hệ sau lại ra đời, cháu ngoại, cháu nội. Làm sao bây giờ? Xem đi. Lúc tôi chuyện trò với họ, tôi đã nói không xong đâu. Đợi các cháu nội ngoại của quý vị lớn lên, rồi lại dính vào việc thành gia lập nghiệp của chúng. Đến lúc đó, quý vị vẫn tiếp tục phục vụ cho chúng sao? Thế nhưng hiện nay, tình hình xã hội của chúng ta là như vậy. Có bao nhiêu người lớn tuổi đến bây giờ vẫn còn vất vả vì con cháu. Mỗi người đều có phước báo của riêng họ. Chẳng phải nói miếng ăn, ngụm nước đều là tiền định đó sao? Nếu chúng ta hiểu rõ đạo lý này rồi, còn lo lắng nhiều vậy không? Không bận tâm, không ưu tư, không dính mắt, thì tâm của chúng ta sẽ tự tại quý vị tiếp tục bận tâm dính mắt lo lắng thì tâm của quý vị vĩnh viễn không được tự tại đây là điều thứ hai tâm tự tại điều thứ ba là tư cụ tự tại tư cụ chính là hưởng thụ vật chất đời sống vật chất đủ dùng là được rồi không thiếu hụt cũng không được quá nhiều có nhiều mà không dùng đến thì có nhiều nhưng không tự tại. Sự tự tại này tuyệt không phải là tài sản của quý vị rất dư giả. Vật chất qua dư giả chưa chắc là tự tại. Ngược lại còn là phiền não. Ví dụ như nói về quần áo. Tôi cảm thấy quần áo quý vị mặc vào vừa vặn rộng rãi thoải mái thì một hai bộ là đủ rồi. Vật dụng trong gia đình Ví dụ như tủ lạnh, ít nhất cũng dùng được 10 năm, 8 năm. Nếu dựa ra sản phẩm mới, nhãn hiệu mới, quý vị bỏ cái này rồi đổi cái mới thì quá phiền phức, cũng rất lãng phí. Việc này không tự tại. Ví dụ trong số đồng tu mà tôi biết, ưa thích nhiều thứ. Có người thích quần áo, số quần áo của họ thậm chí có thể mở được cửa hàng quần áo. Có người thích đủ loại giày dép Số giày dép đó đủ để mở tiệm giày Có người sưu tầm cái này, sưu tầm cái kia Tôi cảm thấy những thứ đó đều là gánh nặng Những thứ ấy đủ dùng là được rồi Có nhiều thì thật sự phiền phức là gánh nặng Thế nhưng điểm này có bao nhiêu người có thể thấy rõ được Càng nhiều càng tốt Có bao nhiêu cũng không nở xả cho người khác Cho nên quý vị thấy trong nhà Phật, ba y một bát, ngày ăn một bữa tự tại biết bao. Tôi vô cùng hâm mộ. Nếu lúc tôi 20-30 tuổi có thể biết được Phật Pháp, thì có lẽ tôi đã xuất gia rồi. Tôi cảm thấy tôi xuất gia là phù hợp nhất. Thế nhưng bây giờ già rồi không thể đi con đường đó được. Tôi đặc biệt hâm mộ đời sống ba y một bát ngày ăn một bữa trong nhà Phật. Tôi cảm thấy đó là tự tại. Đây là tự tại thứ ba, vật chất tự tại. Thứ tư là nghiệp tự tại. Nghiệp là hoạt động. Tất cả những hoạt động đều dùng nghiệp để đại biểu. Người thế gian gọi là sự nghiệp. Nói là sự nghiệp thì mọi người chúng ta đều biết sự nghiệp của Phật Pháp là giáo hóa chúng sanh, là nghĩa vụ giáo dục không nhận bất cứ thù lao nào, không một chút dính dáng đến danh văn lợi dưỡng. Tự tại biết bao Người hiện nay sự nghiệp bận rộn Xã giao quá nhiều Bận việc gì vậy? Bận danh văn lợi dưỡng Chúng ta thấy những người bận biểu với danh văn lợi dưỡng, thực sự cảm thấy họ rất đáng thương, cảm thấy họ rất vất vả, quá mệt mỏi. Trong phẩm phổ môn nói, chúng sanh cần dùng thân nào để được độ, thì Phật hiện thân đó. Đây là nghiệp tự tại. Quý vị thấy chúng sanh cần dùng thân nào để được độ, thì Phật Bồ Tát thì hiện thân đó. Buổi học trước đã nói giống như ảo thuật gia, bất kỳ lúc nào cũng có thể biến đổi hình dáng của chính mình. Nói đến nơi nào thì đến nơi đó. Quý vị xem nghiệp này tự tại biết bao. Sự nghiệp của chúng ta bận rộn rối tung như thế, mệt mỏi như vậy. Thử so sánh xem quý vị thích nghiệp tự tại đó hay là nghiệp bận rộn này. Đây là tự tại thứ tư. Thứ năm, thọ sanh tự tại. Về khóa thân, Chúng tôi không cần nói đến nữa. Bây giờ chúng tôi nói đến ứng thân. Thích Ca Mâu Ni Phật đến thế giới ta bà thọ sanh. Muốn sanh trong nhà đế dương thì sanh trong nhà đế dương. Muốn làm thái tử thì làm thái tử. Chúng ta làm được không? Chúng ta không có lựa chọn. Bắt chúng ta sanh ở nơi nào thì chúng ta sanh ở nơi đó. Vì sao vậy? Chúng ta thuộc về phàm phu đầu thai. Phàm phu đầu thai không có quyền lựa chọn của chính mình. Phật Bồ Tát đến thế gian ứng hóa, có thể tự mình lựa chọn. Quý vị thấy, thọ sanh tự tại như vậy tốt biết bao. Nếu chúng ta có năng lực này, thì chúng ta nhất định phải lựa chọn cho phù hợp. Ví dụ như gia đình học Phật, nếu chúng ta muốn lựa chọn gia đình học Phật, nhưng quý vị không có được thọ sanh tự tại, thì quý vị không có quyền lợi này. Quý vị phải đầu thai vào đâu thì đầu thai vào nơi đó, không thể hưởng thọ được sự thọ sanh tự tại.